xin chào các anh chị. Thì uh, tiếp theo uh, trong những series mà hướng dẫn uh, hướng dẫn đầu tư cho nhà đầu tư F0 cho nhà đầu, đầu tư mới bắt đầu á thì uh, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem cái bảng điện và đọc một số các kỹ năng đọc một số các cái các cái khối lượng và thông tin giao dịch chứng khoán trên sàn chứng khoán thì khi mà nhìn vào bảng điện á thì các bạn đọc, đọc và hiểu được các cái ý đồ của những đội lái của nhà đạo lập và đặt kỹ năng đọc để đặt cái bảng giá chứng khoán này là một trong những kỹ năng rất là quan trọng khi mà đầu tư đóng thị trường trên thị trường chứng khoán thì ờ, đây là bà đây uh, trên màn hình đây là chính là cái bảng giá của VN Direct thì uh, đầu tiên là phần bảng giá này thì các bạn nhìn thấy rồi đó hiện tại á, thì à, nó đang à, đang trong phiên giao dịch á, vào ngày 25 à, tháng 4 năm 2022 hiện tại thì FPT FPT hiện tại đang ở mức giá sàn này và là trắng bên mua múa bên trăng là trắng bên mua hiện tại và đây đây là mức giá mà khối lượng nó khớp lệnh này. Ờ, ngay tại thời điểm này mức giá sàn là 103.4 rồi nó giảm tương đương giảm 7 phiết 7.700 đồng và đây là giá mức giá mà đang đặt là khối lượng đang đặt là 218 này phiết 7 cô này tiếp theo là giá cao hơn là trên mức giá trên mức giá sàn chút là 3 103.5 này rồi ở 13.900 ờ, cổ này rồi 103.6 đó thì ờ, khi mà khớp lệnh nhá thì à, trên ờ, trên sàn giao dịch sẽ ưu tiên khớp lệnh à, đối với à, giá thấp trước đến khối lượng nếu là giá thấp trước rồi khối lượng lớn thì ưu tiên được khớp trước đấy thì nhìn đây bảng điện á, nhìn đây bảng giá thì chúng ta thấy nhìn thấy được là đây là mức giá sàn này màu xanh lơ là mức giá sàn tím là mức giá trần và tham à, màu vàng là mức giá tham chiếu thì nó mức tham mức giá tham chiếu chính là mức giá mở cửa của ngày hôm đó rồi mức giá trần là mức giá mà tăng cao nhất ờ, trong ngày và mức giá sàn thì mức mức giá thấp nhất trong ngày đó thì các nhìn vào các bạn sẽ thấy được rồi tiếp theo là về phần biểu đồ đây biểu đồ ờ, đây là VN của VN Index này đây có biểu đồ VN, Index này VN30 này ờ, VNX Oshare này HN, HN Index này VN HNX 30 này Upcom đây là những cái biểu đồ quan trọng nhất trong trên thị trường trong ngày thì đầu tiên là chỉ số vn index thì nhìn các bạn nhìn đây các bạn sẽ thấy này có một số dòng chữ ở đây đây là dấu đỏ chỉ xuống tức là đang biểu thị rằng thị trường đang giảm giá thị trường chung đang giảm giá đó thì cái chỉ số hiện tại là 1323,69 điểm tức là chỉ số hiện tại đang giảm xuống rồi giảm tương đương đến 55 55,8 điểm đây và chỉ số đang nhảy xuống nha các bạn tương đương với 4,03 ờ, phần trăm này rồi ờ, đây là số cổ phiếu 4 455 ờ, triệu 835 nghìn 130 cổ phiếu đang được giao dịch tương đương với tương đương là 13 tỷ à, 13.599,555 tỷ đây. nó đang giao dịch liên tục trên nên các con số sẽ nhảy liên tục nha các bạn cổ phiếu tăng giá là 36 không tăng trần tăng giá là 36 này không tăng trần này tham chiếu 14 này giảm giá là 4547 và 68 là 68 giảm sàn ở ờ, ờ, VN30 cũng tương tự như vậy nha đọc nó cũng tương tự như vậy thì ờ, ở trên sàn chứng khoán này, thì có một số cái biểu đồ nó quan trọng đầu tiên là VN Index này tiếp theo là H Index này rồi Upcom và tiếp theo là VN30 đây là ba ba chỉ số quan trọng nhất trên trong trên trên sàn chứng khoán Việt Nam mình thì tương ứng với ờ, VN Index chính là uh, tương ứng với VN Index chính là chỉ số của sàn HOSE này rồi sàn Hà Nội và sàn Upcom tiếp theo là chỉ số VN30 tức là trung bình của 30 ờ, cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất và cái chỉ số VN10 chỉ số VN30 này chính là được làm cái thước đo để các bạn à, bánh phát sinh ấy. <clears throat> khi mà khi mà nhìn vào bảng điện này ấy, thì các bạn phải phải biết được là những mức giá nào mà thị trường nó đang biến động như thế nào đúng không ạ thì ờ, cái quan rất quan trọng cái cái quan trọng nhất chính là cái cái cái, cái mức giá đang giao dịch hiện tại giao dịch hiện tại đây thì ờ, đây là mức giá mà bán cao nhất này bên này là mức giá ở ờ, mức đây, mức giá này mức giá bên mua đặt để mua này còn đây mức giá bên bán đặt để bán này đây mức giá đây là mức giá mà cao nhất mà bên bên bán đặt để bán và đây mức giá thấp nhất bên mua đặt để mua thì cho nên là cái cái khớp ở đây chính là à, nó giống thì các bạn phải hiểu là trên thị trường chứng khoán đó, nó giống một giống như một sàn đấu giá vậy đó khi mà hai bên mà gặp nhau tại một cái cái cái cái, cái mức giá nào đó mà hai bên đồng ý với nhau thì nó là gọi là khớp khớp lệnh đúng không ạ nó gọi là khớp lệnh đó khi mà hai bên mà cái cái mức giá hai bên mua và bên bán mà không có đặt tại được cái một điểm thống nhất nào đó thì nó không khớp lệnh đó tức là nó sẽ không chốt lệnh sẽ không khớp rồi đây là giá cao nhất trong ngày đây là mức giá cao nhất trong ngày này đây là mức giá trung bình này trung bình này. và đây mức giá thấp nhất ở trong ngày thì hiện tại nó là 31,85 thì 31 thấp 85 là giá thấp nhất trong ngày đang giao, giao dịch tới thời, điểm hiện tại đó mà hiện tại thì nó là 31,95 mình đang giới thiệu à, mình đang ví dụ ở một mã cổ phiếu ACB nha rồi đây là đầu tư nước ngoài này cái này là đầu tư nước ngoài mua này mua là đó cái này đầu tư nước ngoài bán này đó thì đây là đây là tất cả những cổ phiếu trong danh mục VN30 còn nếu các bạn bấm vào danh mục OC thì nó cũng ra danh mục tất cả những cổ phiếu của sàn HOSE đúng không ạ rồi khi mà các bạn tương tự như vậy các bạn bấm vào HNX thì nó cũng ra tất cả những cổ phiếu của sàn HNX BAF rồi, rồi gì gì đấy Hàn Upcom Nhập dịch thỏa thuận giao dịch thỏa thuận đây có một số giao dịch thỏa thuận các bạn nên chú ý ở những mục này khi mà xem thì các bạn xem ở đây về đây là các chỉ số phát sinh hợp đồng à, các bạn bấm vào đây thì nó sẽ sổ ra các hợp đồng chỉ số chỉ số phát sinh chứng quyền đây là chứng quyền à, chứng quyền tại thị trường thì uh, chứng quyền này các cái chứng quyền này thì đều do các công ty chứng khoán tự phát hành dựa trên các cái mã cổ phiếu cơ sở ví dụ mình và đây à, các bạn biết này CFPT 2111 đó CFPT 21 à, 21 2201 CFPT 2202 CFPT 2203 thì ờ, tương ứng với mỗi mạng như vậy thì nó là một uh, cái mạng chứng quyền do một uh, công ty chứng khoán phát hành cũng có thể là do nhiều công ty chứng khoán phát hành khác nhau đối với một mã cổ phiếu mình lấy ví dụ nha ví dụ như CFPT là chứng quyền này FPT này 210 2111 tức là chứng quyền của FPT phát hành vào năm 2021 một một là cái số số lần phát hành của công ty VC PCSC rồi cái này là CFPT 2201 tức là của HSC phát hành rồi CFPT 2202 là do MBS phát hành và CFPT 2203 là do VND phát hành đó đây các bạn nhìn thấy này CHD Bank này 2201 do KIT phát hành này rồi CHDB2203 cũng do kit phát hành này đúng không ạ thì không phải ờ, nó không người ta không có giới hạn là một à, cái mã chứng quyền này ấy, thì được bao nhiêu đơn vị phát hành nó không giới hạn tuy nhiên cái rủi ro thị trường nào nó có đều có rủi ro và cái cơ hội ừ, nó đi cái liền với nhau thì ở thị trường chứng quyền này thì cái giá giá chứng quyền nó khá là rẻ nếu mà các bạn bắn bắt đúng nhịp á, thì các bạn ăn cũng được ăn cũng rất là ngon nhưng mà trong ừ, khi các, các bạn đánh sai nhịp á, thì cái cái cái lô kép và lại kép nó cũng rất là khủng khiếp cho các bạn cái lại kép ừ, cái lại kép à, cái gì cái mặt gin cái cái cái lại vay cái vay cái vay các bạn vay á cái lệ vay ấy, nó là một con dao hai lưỡi hay là cái margin ấy, margin nó là một con dao hai lưỡi khi các bạn mà nếu thì các bạn đúng thị trường đang ấp trend các bạn cổ phiếu các bạn lên ấy, thì các bạn tài khoản của các bạn sai tài khoản của các bạn nợ rất là nhanh nhưng ở chiều ngược lại khi mà các bạn dùng margin mà các bạn không kiếm trị, ờ, không có quản trị không có không quản trị được tài khoản thì cái sai tài khoản của bạn sẽ top đi rất là nhanh và khả năng cao dẫn đến bị à, khô margin đấy, cho nên khi mà sử dụng margin các bạn nên đặc biệt đặc biệt lưu ý hãy hết sức lưu ý nhất là khi đang ờ, đang ở lúc trong thị trường mà nó đang có rất là nhiều biến động như vậy rất rất là nhiều biến động mà gọi là thị trường đang downtrend đó rồi thì um, cái biểu đồ cái cái bảng giá này uh, chỉ là một cái kênh mà mình thăm mà các bạn nên tham khảo để uh, để để, để tham gia đầu tư thôi tuy nhiên á, uh, để mà để mà mua cổ phiếu thì mình khuyên các bạn hãy nên sử dụng biểu đồ nên sử dụng cái biểu đồ biểu đồ á thì, thì, thì từ đó khi mà sử dụng cái biểu đồ á cái chặt á thì các bạn các bạn sẽ có một cái đánh giá nó tổng quan nó nó rõ ràng hơn để có cái có cái quyết định mua nó đúng đắn hơn còn khi các bạn mà nhìn vào các cái biểu đồ mà nó xanh xanh chớp chớp này nó cứ chớp cứ chớp sáng đèn liên tục như vậy thì các bạn rất là dễ bị FOMO rất dễ bị FOMO mà rất là khó đoán và để mua đêm mà mua bán trên thị trường này rồi cảm ơn các bạn đã lắng nghe video này nếu video này các bạn thấy cảm thấy hữu ích thì hãy chia sẻ hãy like chia sẻ và chia sẻ video này cho đến ờ, người mà cần cần nó hiện tại thì bên công ty chứng khoán ờ, VBS mình nhé, để đang ờ, tuyển dụng thêm nhân sự và, và tuyển dụng thêm cộng tác viên thì bạn nào yêu cầu để làm nhân viên chính thức của VBS chính là các bạn phải có bằng đại học không có giới hạn không có giới hạn là bạn à, là bằng trường bằng của trường đại học nào cả tuy nhiên là nó là phải bằng là bằng là trường đại học không cần vậy thì các bạn chuyên ngành nào hết á còn đối với nhân viên môi giới ở à, cái, cái cộng tác viên ấy, thì không cần đó bạn nào có nhu cầu chuyên uh, à, chuyên tài khoản về chuyên hoặc mở tài khoản tại VVS ấy, thì liên hệ với mình qua số điện thoại Zalo mình có để bên dưới á rồi <clears throat> nếu các bạn nào mà muốn làm cộng tác viên hoặc là muốn làm Ờ, nhân viên ờ, bên VPS thì cũng liên hệ với mình thì bên mình ờ, có một đội ngũ nhân sự cực kỳ hùng hậu để hỗ trợ các bạn giúp các bạn đặt nền móng từ những bước đi đầu tiên làm sao để phát triển cái tiệp khách hàng nhanh nhất nhanh nhất là mạnh nhất để phát triển các cái thương hiệu cá nhân của các bạn để giúp các bạn đi nhanh và đi xa hơn rất là nhiều và đồng hành với cùng các bạn chính là đội đội ngũ uh, hỗ trợ rồi ờ, và cái một trong những giám đốc mà trẻ nhất trẻ và tài năng nhất trên sàn trên ờ, ở thời điểm hiện tại của các công ty chứng khoán cảm ơn các bạn đã lắng nghe